Cả nhà ơi, cua hoàng đế đang giấu thùng đấy cả nhà ơi Cua siêu ngon luôn các anh chị này Càng to đùng luôn các anh chị ơi Hôm nay nhà em về mấy thùng cua này toàn hàng đặc biệt thôi Size dao động khoảng tầm từ 2 à, cân 8 đến 4 à, cân một con các anh chị nhá 2 cân 8 đến 4 cân một con này Cua đang giấu thùng đẹp lung linh luôn này Cho ra sọt đi Hàng đẹp đấy anh chị cùng giấu rất là khỏe luôn các anh chị nhá Hàng đảm bảo thượng hàng luôn Quá ngon và xuất sắc luôn các anh chị nhìn này Cẩm ơi Chụp của chị mấy cái ảnh đấy Đây đây sọt này đây em này Các chị ơi cô Hoàng Đế hôm nay em về size khoảng 2 cân 8 đến 4 à, cân một con nhá cân 8 lên 4 cân một con 2 cân 8 lên 4 cân một con các anh chị ơi Hàng đẹp lung linh luôn Cần rồi Dạ 2 triệu 288 nghìn ạ à. Chúng em Đấy xong rồi sang đây chụp thùng mấy này nhá Đấy, để im thùng với chị, để im thùng với chị 2 triệu 288 nghìn một cân các anh chị ơi Size khoảng tầm từ 2 cân dưới đến 4 cân một con Hôm nay em nhìn thấy có những con chắc phải đến 5 cân đấy ạ Cảm ơn cái này em ơi Chắc phải đến cả 5 cân một con đấy ạ Em chụp cả dọc cả ngang nhé Dọc máy thì đấy thì phải dọc đấy chứ Cái đấy phải chụp dọc máy đấy chứ Đúng rồi Chụp cân vào nữa luôn các anh chị nhé Hàng đẹp như tranh luôn ạ à. Cua hoàng đế size khoảng tầm từ 2 à, cân 8 đến 4 cân một con ạ à. Những con to hơn nó khoảng tầm là 4 cân dưới đến 6 cân các anh chị nhé Hôm nay hàng về đẹp lung linh và hàng bao óp các anh chị nhé Bao óp một đổi một luôn Hàng thường hàng luôn cả nhà cùng xem đi ạ à. bể đấy các anh chị này Hàng đẹp quá cả nhà ơi Cua về đẹp quá cả nhà ơi Cua này mà không ăn thì tiếc quá Dạ cua này thì có thể ăn à, hấp nguyên con Nếu các anh chị mang về nhà làm chế biến đơn giản nhất là hấp nguyên con Hoặc bên em hấp miễn phí cho các anh chị nhé Còn lại à, mình à, ăn các món kết hợp thì có thể ăn chân hấp này mình pho mai này yếm nấu cháo này hoặc là chân này rang muối này mình pho mai và gạch cua làm rang cơm ạ à. rất là ngon một con cua thì thường bên em có thể hỗ trợ chế biến theo giá chế biến ý là uh, tới 4 món các anh chị nhé bên em sẽ hỗ trợ chế biến tầm từ 3 à, đến 4 món cho một con cua các anh chị nhé Giá cua à, mua sống là 2 triệu 288 nghìn một cân và ăn tại nhà hàng chế biến đủ món à, Bây giờ thì à, hiện tại là dịch ý, bên em không phục vụ tại, tại nhà hàng nhưng bên em có phục vụ tại nhà và bên em cũng có nhận chế biến thành món mang về tận nhà các anh chị thì giá sẽ là 2 triệu 888 nghìn một cân nhé 2 triệu 888 nghìn một cân ạ Điện thoại nhé, cho chị muốn điện thoại chị Cảnh bể để xem họ thả cua các bạn ấy thả cua vào bể các anh chị nhá hôm nay cua rất là to này càng đầy ắp luôn to đùng luôn cả nhà ơi hàng đẹp như tranh luôn cả nhà nhá đây là bể cua của nhà mình anh chị ơi nước ở đây là nước khoảng tầm 5 độ C các anh chị nhá nước ở bể khoảng 5 độ C một con ạ ờ, khoảng 5 độ C cho mới phù hợp để thả những cái con cua này môi trường sống của cua hoàng đế Alaska nó rất là lành các anh chị ạ à. Cả Hà Nội khan hàng nhưng mà tài sản Biển Đông bên em luôn có cua hoàng đế rất là tươi ngon để phục vụ cho cả nhà nhé Một con, con đầu tiên Cái, nhìn này Nhìn con này lỗ trên lưng Đúng chưa? Cái chị ơi, cua hoàng đế em là có size khoảng từ 2 à, cân 8 lên 4 cân dưới một con cả nhà nhá Size cua dưới Size cua hiện tại là rất tươi, rất ngon, hàng đẹp à, phù hợp với lại à, mọi nhu cầu ạ. Size từ 2 cân 8 đến 4 cân rưỡi một con. Giá em đang bán là 2 triệu 288 nghìn đồng một cân. nhưng mà mình mua sống ạ và giá ăn tại nhà hàng à, và giá chế biến mang về ạ là 2 triệu 888 ạ. 2 triệu 888 là chế biến đủ món các anh chị nhé từ 3 đến 4 món và cái loại à, Mua sống mang về là 2 triệu 288 Chế biến đủ món là 2 triệu 888 ạ Hỏi Huế ra đi Đây đấy là, Thôi Anh chị ơi đây là bể cua siêu đẹp luôn này để cua siêu đẹp luôn các anh chị nhá Ngoài cua ra em còn có tôm Alaska các anh chị này Đó là tôm Alaska Ủa, Hôm nay nước vuốt dã man Em cho tay vào bể mà nó vuốt quá Tôm Alaska thì à, em đang bán 1 triệu 299 à, à, nghìn một cân các anh chị nhá 1 triệu 299 nghìn một cân anh chị ơi, mình mua cua thì ghé qua hải sản Biển Đông các anh chị nhé Mình mua cua ghé qua hải sản Biển Đông để được hưởng ưu đãi các anh chị nhé Hiện tại bên em đang có chương trình ưu đãi 25% khi anh chị mua sống và à, đồ chế biến mang về cũng được giảm giá là 25% các anh chị nhé Giá mua sống là 2 triệu 288 nghìn một cân và ăn dạ và giá chế biến mang về là 2 triệu 888 nghìn ạ. À chế biến thì sẽ hỗ trợ chế biến khoảng tầm từ 2, 3 đến 4 món các anh chị nhé à, Những món ngon như là tiết canh cô hoàng đế này Cô hoàng đế à, hấp này, bỏ lò phô mai này, rang muối này, yếm nấu cháo này, rang cơm này Có rất là nhiều món cua rất là ngon Loại cua này thì mình mua làm quà biếu hay là mình mua về thưởng thức cuối tuần thì rất hợp lý Hôm nay em về rất là nhiều cua để phục vụ các anh chị cuối tuần này Ngoài cua ra còn có tôm Alaska rất là to các anh chị ơi Nhìn cái càng của nó so với tay của em này Loài tôm này em đang bán 1 triệu 299 nghìn một cân nhé Size dao động khoảng tầm từ 2 cân đến 3 cân một con ạ à, 2 đến 3 cân một con Ngoài cua hoàng đế tôm hùm Alaska à, Thì à, bể của hải sản phía đông có rất là nhiều các loại hải sản tươi ngon Anh chị ạ, à, trong bể nhà em thì có bàn ngàn các loại hải sản tươi ngon các anh chị nhé Ghẹ đỏ rất ngon như thế này giá đang bán là à, ghẹ đỏ như này các chị nhìn này Và dạ, cảm ơn anh Vinh Lê ạ à. Em xin lỗi là bên em hiện tại thì chỉ nhận ship nội thành Hà Nội ạ à. Cũng ảnh hưởng do dịch bệnh nên bọn em thì à, hiện tại là không hỗ trợ ship liên tỉnh ấy Em chỉ ship được ở Hà Nội thôi Em rất là xin lỗi anh Ghẹ như trong hình này em đang bán này thì toàn ghẹ cái anh chị nhé Ai mà ăn sành ghẹ thì biết là ghẹ cái thì nó có rất là nhiều cái gạch ở trên cái phần mai ấy Loài này em đang bán có 529 nghìn một cân thôi các anh chị ơi, một cân khoảng tầm 3 con nhá. 529 nghìn một cân, một cân khoảng 3 con các anh chị ạ. À. Ghẹ đẹp như tranh luôn các anh chị nhìn này. Vâng, em rất là xin lỗi anh Vinh Lê ạ. À. Buồn thật, em cũng buồn, em cũng thích bán được hàng lắm nhưng mà hiện tại thì em không ship đi được. Nếu mà anh có người quen nào ở Hà Nội ấy thì à, à, có dịp mà đi lên trên Mộc Châu thì à, anh báo sớm em sẽ đóng hàng cho để người nhà anh mang đi ạ. À sẽ hợp lý hoặc khi nào mà mình ghé về Hà Nội ấy thì bên em sẽ đóng hàng cho anh mang trực tiếp đi nhá à, Tôm sú trong hình này em đang bán chỉ có 468 nghìn một cân các anh chị này Chỉ có 468 nghìn một cân Tôm sú tuyệt vời Một cân là khoảng 30 con các anh chị nhé Một cân là 30 con tôm sú siêu ngon siêu tươi luôn này à, Trên này sẽ có tôm hùm baby cả nhà nhé cùm baby như thế này các anh chị ơi Cảm ơn anh Vinh Lê ạ à. Cùm baby loại này em đang bán chỉ có 1 triệu 288 nghìn một cân thôi cả nhà nhá 1 triệu 288 nghìn một cân này tôm rất là đầy thịt luôn cả nhà nhìn này Bác chị mấy con mù ni Ở trên này có tôm mù ni rất là ngon này cả nhà Em bắt tôm mù ni cho cả nhà xem nhá chị con lên đây Chúng ta cùng xem tôm mù ni các anh chị nhé, Đây các anh chị nhìn này Tôm rất chắc, rất ngon này Đây là tôm mù ni nhung các anh chị ơi Mù ni nhung một trong những cái loại tôm mù ni mà được đánh giá là ngon nhất luôn à, Thân của nó rất là nhiều thịt à, Vỏ thì mỏng và chất lượng thịt thì là được đánh giá là ngọt nhất Thịt của nó còn cảm giác như là ngọt hơn cả thịt tôm hùm các anh chị nhé đây là tôm mú ly ạ, à, được đưa về từ đảo Phú Quốc anh chị nhé Em đưa về từ đảo Phú Quốc luôn các anh chị nhìn này, hàng đẹp không? Xuất sắc luôn các anh chị này, đây là tôm mú ly nhung, mú ly đỏ đấy ạ à. Một trong những cái loại tôm mú ly quý nhất đấy ạ à. Tươi ngon và rất là ngọt các anh chị nhé à, Mặt hàng này tại Hà Nội thì rất hiếm nhà hàng bán, rất ít nhà hàng bán Nên là à, muốn thưởng thức cái loại hàng đặc biệt này mời anh chị ghé qua hải sản miền Đông nhé Bên em có bán hải sản sống mang về và hải sản chế biến mang về các anh chị nhé Gồm cả hải sản sống và hải sản chế biến ạ Anh chị mua hàng sống thì cũng được giảm giá là 25% Và hải sản chế biến cũng được giảm giá là 25% nhé Đấy ghẹ ngon quá, đấy ghẹ chọn cho khách này Bên này em có hàu rất to ngon các anh chị này Hàu sứa Vân Đồn nhé Loài này à, một cân nó khoảng tầm độ à, 6 con anh anh chị ơi một cân nó khoảng 6 7 con đây ạ à. em đang bán chỉ có 65 000 một cân nhá hàu sạch bong như thế này rồi ạ à. không phải những cái loại hàu bẩn mà nó rất là hôi như ở chợ đâu anh chị nhá đây là hàu chọn lọc hàng tuyển luôn một cân nó chỉ có 6 đến 7 con thôi và giá em đang bán chỉ có 65 000 đồng một kg các anh chị nhé Bên này thì à, sẽ có ngao sò ốc các loại luôn này Hôm nay sò huyết rất to ngon các anh chị này giò to lắm Bên này là có các loại ngao này Ngao này, ốc hương này, hai cùi này Ngao hoa này Anh chị ơi, mình mua hàng thì nhớ liên hệ với Hải sản Biển Đông để được nhận ưu đãi tốt nhất À, giảm giá tới 25% các mặt hàng và riêng combo và set lẩu, à, set chiên nướng đều được giảm giá tới 30% anh chị nhé giảm giá tới 30% riêng tôm hùm thì được giảm giá là à, 40% đấy các anh chị ạ cua hoàng đế giảm giá 33% rất nhiều mặt hàng tươi ngon đang đợi cả nhà qua Biển Đông thưởng thức Các anh chị quan tâm về mặt hàng nào vui lòng inbox giúp em để em có thể tư vấn cho anh chị được tốt nhất nhé mặt hàng nào cũng tươi cũng ngon hết các anh chị ạ Em rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi và luôn tin yêu ủng hộ Hải sản Biển Đông à, Hôm nay bên em là cuối tuần đấy nên bên em đã về rất là nhiều các loại hàng để phục vụ cho cuối tuần và các anh nhu cầu của anh quý khách cũng tăng hơn vào cuối tuần à, Giá tất cả các mặt hàng đều không đổi và chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn Ngoài ra bên em có hỗ trợ à, ship miễn phí này, à, phục vụ tại nhà này chế biến thành món mang về này hải sản sống này à, có tất cả các loại gia vị gia giảm rau xào rau luộc với các loại à, salad rồi cơm rang miến xào à, đầy đủ hết tất cả các anh chị nhé mình chỉ cần đặt hàng và biển đông sẽ hỗ trợ các anh chị à, à, mang hàng đến tận nhà hoặc các anh chị đặt trước để qua biển đông lấy ạ à. tất cả các mặt hàng này cũng hỗ trợ đóng à, để đảm bảo rằng khi các hàng về đến nhà các anh chị thì vẫn tươi ngon nhé em ship nội thành Hà Nội ạ à. Biển Đông rất là cảm ơn các anh chị luôn tin yêu và ủng hộ bên em à, tất cả các mặt hàng sẽ được bảo hành chất lượng đến từng con luôn các anh chị nhé tất cả các mặt hàng được bảo hành đến chất lượng đến từng con